Mừng Thọ một là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu hai là diễn văn Mừng Thọ của chi hội người cao tuổi thôn Trường Phước ba là mời đại diện hội người cao tuổi huyện lên cao giấy Mừng Thọ bốn là mời lãnh đạo xã lên chúc thọ năm là mời đại ban cho ban hội người cao tuổi xã Hải Long chúc thọ sáu là mời đại diện của chi bộ thôn ban công tác mặt trận và hợp tác xã Trường Phước lên chúc thọ bảy là mời đại diện hội nông lan Trường Phước lên chúc thọ 8 là mời đại diện họ nội Tân Văn để chúc họ mời đại diện cặp phái và các chi trong họ nội chỉ là mời các bậc phụ huynh các anh em trong họ phải đến chúc thọ 10 là mời đại diện các gia đình thông gia chúc thọ 11 là mời bạn bè thân hữu 12 là mời con cháu dấu rể cháu chắc đến chúc thọ 13 là phát biểu cảm tưởng cảm ơn của gia đình kính thưa quý vị đại biểu kính thưa quý vị quan khách kính thưa bà con nội ngoại cách đây mấy trăm năm nhà thơ đỗ phụ đời đường có viết nhân sinh thấp thập cổ la hy nghĩa là người thọ 70 tuổi xưa đã hiếm tuy nhiên cùng với sự phát triển của đời sống của khoa học kỹ thuật sự chăm lo và sự chăm lo của đảng nhà nước và sự phụng dưỡng bảo hiếu của con cháu mà các cụ và tuổi thọ ngày càng cao tuổi thọ của các cụ là linh khí của trời đất là hồng ân của tổ tiên ông bà là thể hiện đào hiếu của con cháu mà thành hôm nay ngày mùng 2 tháng 2 năm 2017 nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng năm Đinh dầu được sự cho phép của chính quyền địa phương gia đình chúng tôi cùng với chi hội người cao tuổi thôn Châu Phước Long Trọng vui mừng tổ chức lễ mừng đại họ 100 tuổi cho cụ ông Trần Văn Tá đến dự buổi lễ mừng đại họ hôm nay tôi xin trân trọng kính giới thiệu với phía huyện xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Thế đại diện hội người cao tuổi huyện với phía lãnh đạo xã xin trân trọng giới thiệu ông Trần Việt Hậu phó bí thư thường trực đảng ủy ông Nguyễn Viết Hoàng phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân xã ông Lê Văn Sứ đảng ủy viên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã ông Phan Thế Bình ủy viên văn hóa xã đã đại diện buổi lễ hôm nay đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Nam, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Hải Lâm và cả ông trong ban chấp hành hội người cao tuổi xã đã đến dự tại buổi lễ hôm nay. Về phía lãnh đạo thôn Đồng Phước, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phan Vinh, Bí thư chi bộ, ông Phan Hạc, trưởng thôn, ông Trần Xuân Lộc, trưởng ban công tác mặt trận, ông Trần Văn Trung, giám đốc hợp xã đã về dự với buổi lễ chúng ta hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và chào mừng ông Nguyễn Tạo hội chủ La Tư Phước và cả ông trong hội đồng bảo tộc La Tư Phước đây là chúng ta nhìn liệt chào mừng xin chào mừng và trân trọng giới thiệu ông Trần Việt Trường chi hội trưởng người cao tuổi thôn Trường Phước và cả ông trong ban chấp hành chi hội đã tới dự buổi lễ hôm nay xin giới thiệu ông Trần Đa đại diện cho Hà Nội và các bạn trong họ cũng về tham dự cho buổi lễ hôm nay xin giới thiệu các bạn trong cả phái nội đại diện cả chi anh em và chi nội cũng về dự tại buổi lễ hôm nay xin trân trọng giới thiệu và chào mừng các gia đình thông gia làng xóm bạn bè thân hữu của gia đình và đầy đủ con cháu trong gia tộc gia tộc đến dự buổi lễ này